now. Sáng nay sư phụ cùng với uh, chư tăng đã đi uh, trì bình khất thực trên phố Bangkok. À, vậy giờ đây uh, chúng ta sẽ cùng uh, thỉnh thầy để chúng ta xem là các Phật tử tại uh, Thái Lan đã cúng dường uh, quý thầy những gì ạ? À, con xin phép thầy ạ. Bà thắng mà lắp ra đây. Đây là những cái uh, thực phẩm mà các Phật tử và nhân dân của thành phố Bangkok uh, đã cúng dường lên chư tăng với cái tấm lòng rất là thành kính. À, đây là mì ăn liền này đó đây là bánh này đây là chuối này à, đây là nước ngọt này đây là cơm này đây là cơm ờ, cơm ống này đây là cả tiền này đây là bánh lá bánh lá bánh lá đây là bánh uh, su xe đây là gạo đây là gạo đây là bánh à. đây đây rồi à, đây là đây là thịt nướng à, cá hồi cá hồi cá hồi đây là bánh ngọt rồi và chuối và cả đồng xu nữa <laughs> rồi hết rồi rồi để đại chúng biết như phật tử là có gì họ cúng dường đấy với tâm rất là thành kính và sáng nay khi mà đoàn đi thì cũng có đi cùng với cả, cả chư tăng của thái lan cũng đi khất thực ừ.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 Giờ đây thì à, chúng con xin à, cảm ơn thầy và chúng con cũng muốn thỉnh Đại Đức Thích Trúc Bảo Tiến trong con xem là Đại Đức đã được các Phật tử nhân dân Thái Lan đã sách bát những gì ạ? Ờ, con được đi theo thầy đi khất thực ngoài phố Chúng con ờ, rất là cảm động khi thấy mà Phật tử Thái Lan cũng rất là thành kính, ờ, cúng dường chư Tăng. Hoàn toàn là ờ, sáng nay đi thì thì cũng nhiều Phật tử cũng rất là bất ngờ. Thế thì con thấy họ có những cái gì thì họ cúng, có những người không kịp chuẩn bị thì họ cúng một tiền. Có những người thì họ vừa ra một đồ suất đồ ăn sáng thì họ chạy ra họ cúng dường luôn bằng chính cái đồ ăn của họ đang định dùng Vâng, mà căn bản là toàn những cái đồ mà con thấy là họ cũng đều mua cho họ để họ dùng nhưng họ thấy chưa tăng họ cảm động quá để họ không biết như lấy nào họ lấy bằng chính cái đồ họ cũng luôn ạ nó phải thấy đây là hôm nay là nghe phẩm à, thực mà con nhận được từ à, thí chủ cúng dường ạ mày thầy đây là chuối các mày thầy ạ đây đây là trà bánh à, ngọt đây là bánh bánh mì <laughs> mày thầy đây là quả cam ạ cũng rất là nhiều Đấy, quãng được một hộp mà cá hồi ạ. và vâng, chắc rồi. Các thấy đây là hộp uh, chuối, bánh bánh ờ, chuối chuối bọc Mình thấy đây là miến ờ, miến xào ạ, miến xào ạ, miến xào theo cảm chắc là toàn đồ ăn sáng của họ đấy ạ. Mình thấy đây là món thịt rang, thịt thịt chiên ạ. thấy đây là cái cái nem của họ chia ra nhỉ? Dạ vâng ạ. Anh em mặc váy rất đẹp này. Dạ. Đấy, anh em mặc váy giống như là một cái một cái dạ. chậu hoa. Của... Không anh thấy đây là chè. Chè, chè, chè. Đây là dạ. chè. Đây chè đỗ. Dạ. Còn đây, đây cũng là, là chè sen ạ, à. đây, đây là cơm ạ. Đây là cơm, đây cơm dạ. là sôi. Sôi. Đây, đây có người bỏ vào đồng xu ở đây nữa. Vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Cắt, đại đức cắt ra phần, dạ. À, Thế này thì có no không? Còn bạch thầy này chắc ăn không hết phải chia cho anh em đấy. có những người chia được ít hơn. Và có những người thì bạch thầy thì tại vì họ chỉ có của họ thôi chứ họ không đủ cho tất cả tăng chưa tăng nữa. Nên, nên là có những người thì được nhiều, có người thì được ít, có người món này, có người món kia bạch thầy họ cũng biết cục giường đấy họ dạ. thấy uh, họ chia đều cho chúng tăng đấy dạ. à. con uh, con bà thầy uh, thì uh, trên uh, tinh thần đi uh, khất thực như thế này thì con thấy có cả những cái món uh, uh, mì sống này những món tâm tình dục như thế thì có bà thầy thì ờ, trên tinh thần của Phật thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào ạ? À, nếu đúng tinh thần Phật giáo thì à, khi đi khất thực thì à, tùy thí đắc thọ Phật tử cúng dường cái gì là phẩm thực có thể nuôi sống được thân mạng thì à, chư tăng đều được phép thọ nhận à, kể cả đó là đồ mặn à, nhưng nó là tam tịnh nhục thì chúng ta cũng đều được phép thọ và phải thọ không được bỏ đi đó và chúng ta tuần tự khất thực đi từng ờ, từng ờ, điểm từng điểm chứ không phải là thấy ở chỗ nào có đồ ngon thì ta đến mà ta sẽ tuần tự ta khất thực và ờ, khất thực như thế gọi là khất thực đúng pháp như pháp thì chúng ta đều được thọ thực và phải thọ thực cho thí chủ cúng dường để họ được sinh ra phước báo Ừ. Con uh, à, xin chân anh cũng xin thầy ạ. Xin được uh, hỏi qua uh, chỗ Đại Đức uh, Bảo Thắng ngày sáng hôm nay khi đi khất thực thì uh, Đại Đức đã thấy là cái uh, việc mà đi khất thực thì phước báo của mỗi người được nhận từ sự cúng dường như thế nào ạ? À, kính bạch trên uh, thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Để hôm nay con được uh, theo thầy, theo uh, đại tăng đi khất thực. Để qua buổi khất thực này thì con thấy rằng uh, cái phúc báo của mỗi một người khi nhận được sự cúng dường của mọi người khác nhau thì à, con là người đi à, sau ông Bảo Sương Bảo Duyệt thì cách ông tầm khoảng bốn người, bốn à, bốn sư tăng. Thế nhưng mà thấy những người đi trước với ông thì này cũng không có duyên người ta cúng. Nhưng mà đến ông thì này người ta lại cúng cái phần dâng cái phần và vật thực của người ta cúng dường riêng cho ông ấy. Rồi những người đến những người phía sau thì người ta cũng không có duyên người ta cúng cho những người phía sau. Thế thì con nhận thấy là tuy là chưa tăng nhưng mỗi người nó có một cái phúc báo cúng dường riêng mỗi người có một cái phúc báo riêng ờ, con có một cái cảm nhận ờ, như vậy xin thỉnh thầy cùng đại chúng dạ, giờ vâng. Phật. Ừ. À. Cái đó là cái sự thật nhé và duyên và phước mỗi người nó có khác nhau. Ừ. Nhưng mà đi chung trong tăng đoàn thì cũng đều được hưởng cái phước chung của cả tăng đoàn. À, vâng ạ, con ờ, xin được tri ân trên thầy cũng như là chư tăng. Qua buổi khất thực hôm nay tại thủ đô Bangkok của đất nước Thái Lan thì à, thầy cũng đã thấy khi mà một thí chủ họ cúng dường họ cảm nhận được cái ờ, sự cung kính đối với chư tăng họ đã mang vật thực hoặc mang tình tài họ ra họ cúng dường và khi mà họ đặt được vào bát của chư tăng thì thầy cảm nhận được một cái niềm hạnh phúc lan tỏa ờ, đối với họ từ ngay trên gương mặt của họ có trường hợp một ờ, cô bé bị tàn tật khuyết tật phải ngồi trên xe cô đang ngồi cô bán những cái bông hoa bằng giấy Ờ, biết là cô rất là nghèo khổ và có lẽ cô ngồi đấy cũng là nhận những sự bố thí của mọi người nhưng mà thầy vẫn quyết định đến trước cô ấy để thầy khất thực và sau một ờ, vài giây lưỡng lự thì cô bé đã ờ, mở ví ra và lấy hẳn 100 bạt để cúng cho thầy và thầy đã chú nguyện cho cô bé và thầy cảm thấy một cái luồng năng lượng của phúc lành nó phát sinh đến chắc chắn hôm nay cô bé sẽ rất hạnh phúc mặc dù cô bé có thể là à, là thiếu phần ăn của ngày hôm nay nhưng thầy tin rằng cái hạnh phúc này cô bé sẽ cảm nhận được à, trọn vẹn đó là cái phước lành cho nên nói rằng chư tăng khi ôm bát đi khất thực đúng là đã gieo ruộng phước cho chúng sinh cho chúng sinh được gieo vào ruộng phước lành và khi con một con người ta biết bố thí người ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc cho nên đúng là cho ra là hạnh phúc cho ra là được mà cái được này nó sẽ cao quý hơn à, cái được về một cái tâm hồn nó được cao thượng thanh thản cho nên hạnh bố thí là đứng đầu trong các cái hạnh của người tu Phật có biết bố thí thì mới có thể tu tập được à, chư Phật à, của chúng ta nhiều đời kiếp trước cũng thế đều thực hành hạnh bố thí đầu tiên à, cho nên cái việc chư tăng ôm bát đi khất thực đúng thật là à, giúp cho chúng sinh được gieo vào ruộng phước báu rất cao quý. Kính thưa đại chúng, à, trong cái à, buổi khất thực à, sáng ngày hôm nay tại thủ đô Bangkok, đất nước Thái, Thái Lan, thì thầy thấy người dân ở bên đó họ có quan niệm thế này. Họ quan niệm rằng là phải biết làm phước trước khi làm giàu. Đó. Tức là trước khi muốn làm giàu ta phải lo làm phước trước. Thứ hai là phải trước khi đi làm buổi sáng đấy thì phải biết cúng dường trước khi đi làm. Thứ ba là họ phải à, đi tu trước khi đi lấy vợ đó ba cái quan niệm này là người dân Thái Lan ờ, Phật tử của Thái Lan họ rất là tôn trọng và họ thực hành và vâng. đây cũng là một cái quan điểm rất là thầy nghĩ rất là quý báu nên sẽ giúp cho con người có được cái đạo đức có được cái thiện căn căn bản trước khi mà mình mình vào đời cái điều đó là điều thầy nghĩ rất là quý và làm sao mà dân tộc Việt Nam chúng ta nhất là những người Phật tử Việt Nam cũng hình thành được những quan niệm tu thiện như thế thì đấy là điều thầy nghĩ rất là đáng quý buổi sáng ra người dân của Thái Lan những người mà tín ngưỡng Phật giáo đó khi mà họ nhìn thấy chư tăng họ đều chắp tay xá chào hoặc có khi họ không có đồ cúng dường thì họ quỳ xuống họ đảnh lễ chư tăng và họ cho rằng à, được à, gặp chư tăng và xá chào hay đảnh lễ chư tăng Đấy, đều là một cái phước lành đối với họ, một cái sự may mắn. Đó họ cho là một sự may mắn. Đó, gặp chư tăng là một điều may mắn. Đành lễ chư tăng là một điều may mắn. Và kinh thưa đại chúng, à, đây là cái tràng à, hoa mà Phật tử họ dâng lên cúng dường gồm có hoa nhài và hoa cúc. Nó không phải là cái đồ ăn được nhưng với tất cả lòng thành kính của Phật tử người Thái Lan, người ta đã dâng lên cúng quý thầy À, với cái tâm rất là thành kính thầy nghĩ nó rất là giá trị đây là cái đây là những hương hoa của đức hạnh họ dâng lên cúng dường thầy rất mong là ở Việt Nam chúng ta nhất là miền Bắc phía miền Bắc Việt Nam pháp khất thực của chúng tăng sẽ được uh, tiếp tục thực hiện là chưa tăng được quyền đi khất thực đi uh, thọ nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ làm dụng phước điền để cho đem thêm nhiều phước lành cho dân chúng cho chúng sinh À, đó là điều thầy mong muốn và muốn gửi gắm à, tới tất cả à, nhân dân, chính quyền, Phật tử Việt Nam. 혼자 hình ảnh chư Tăng khất thực là biểu trưng cho sự giải thoát. Những người con Phật xuất gia chân thật tu hành, đi trên con đường giác ngộ. Dẫu có người chưa đoạn hết các kiết sử trói buộc, nhưng tâm ý đang hướng đi ra khỏi sự ràng buộc của ngũ dục. Thực tập sống một đời sống thanh thoát ngay trong cuộc đời lắm sự trói buộc này cũng đã làm lợi ích rất nhiều cho chúng sinh. Khất thực, dịch nghĩa là xin ăn, nhưng có lẽ không ai trong chúng ta nghĩ rằng Đức Phật đi khất thực chỉ vì miếng ăn, bởi vì Ngài xuất thân từ địa vị thái tử của một đất nước giàu có. Tăng đoàn của Ngài cũng không phải đi xuống phố để biểu diễn cầu dân, vì nơi đó không phải là nơi tìm kiếm huyễn danh của thế gian, mà là môi trường để bỏ đi cái tôi, cái sự ham dân, để rèn tâm vô ngã, tiến tu trên đạo lộ giải thoát xứng tử luân hồi. Khất thực đó là truyền thống của ba đời chư Phật. Đức Phật cũng từng nói, Ngài cũng phải kế thừa truyền thống ấy. Và ngày nay, tâm nguyện của Sư Phụ Trụ Trì Thích Trúc Thái Minh cũng như tâm nguyện của Chư Tăng, Tứ Chúng Chùa Ba Vàng là những người đệ tử Phật thì phải kế thừa và được kế thừa truyền thống ấy để hành trì làm lợi lạc cho mình và cho nhân sinh. Thế nhưng, nhân duyên chưa đầy đủ ở đất nước Việt Nam chúng ta, nhất là khu vực miền Bắc, vì chính quyền chưa cho phép chư tăng xuống phố khất thực, nên tại chùa Ba Vàng, chư tăng tùy thuận với duyên ấy mà thực hiện việc trì bần khất thực vào mỗi sớm chủ nhật hàng tuần trong khuôn viên của chùa, để phần nào làm sống lại truyền thống cao quý ấy, cũng như để thỏa được lòng mong ước của Phật tử nhân dân bấy lâu nay. ngày mới tại đất nước Thái Lan thật đặc biệt. Hình ảnh chư tăng khất thực trên phố Thái Lan vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Nó sẽ còn đồng lại mãi trong lòng mỗi người cùng với thời gian. Khất thực là một pháp tu của người xuất gia. Chúng ta hãy cùng hy vọng và chờ đợi để được chứng kiến nhiều hơn nữa những hình ảnh đẹp, ý nghĩa và cao quý ấy trên đất nước Phật giáo Việt Nam của chúng ta trong nay mai. 250องค์ผู้ทรงอภิญญา